Anh việc ở công trường, một tháng kiếm được 2.500 đô. Khi đêm xuống, anh lột xác thành một ông trùm ở sòng bạc, sống một cuộc sống giàu có phóng túng. Nhưng việc này hoàn toàn vượt quá thu nhập của anh. Hóa ra công nhân chỉ là công việc vỏ bọc, một tên cướp giang hồ mới là thân phận thật của anh. Anh lại nhắm tới mục tiêu mới. Lần này chuẩn bị cướp một ngân hàng. Từng người đều đeo mặt nạ và được trang bị vũ khí. Họ xông vào sảnh ngân hàng. Việc đầu tiên cần làm là khóa cửa lại, bắt tất cả con tin ngồi vào góc tường. Thu hết điện thoại rồi đổ nước vào phá hỏng. Sau đó đến phòng an ninh, cho băng ghi hình vào lò nướng tiêu hủy. Bước tiếp theo là mở két an toàn. Họ dí súng vào đầu nữ giám đốc ép cô mở két, bị đe dọa tính mạng, cô buộc phải mở két ra. Những tủ chất đầy tiền nhanh chóng được cho vào túi. Đúng vào lúc này, nữ giám đốc lén dùng chân kích hoạt chuông báo rộng, cảnh sát ở gần đó lập tức lên đường đến ngân hàng. Hành động của họ bị lộ, phải mau chóng rời hiện trường. Trước khi đi, nữ giám đốc bị bắt làm con tin, họ đưa cô lên xe. Sau khi họ an toàn rời đi, liền bỏ nữ giám đốc lại bên hồ. Cảnh sát đến quan sát hiện trường, không có vân tay, không có camera, bọn chúng đeo mặt nạ nên không thể nhận diện. Chỉ có thể truy tìm manh mối từ con tin. Những gì cô biết rất hạn chế, đến căn cước của cô cũng đã bị bọn cướp lấy đi. Nói sai dù chỉ nửa câu cũng có thể giết chết chính mình. Sau khi đắc xem qua căn cước của cô, sự việc bắt đầu trở nên phức tạp. Người phụ nữ này sống cùng khu với anh, chỉ cách nhau không tới hai con phố. Sẽ có lúc vô tình gặp trên đường. James khuyên anh nên trừ khử cô, nhưng anh không đồng ý. Anh muốn dùng biện pháp nhẹ nhàng để giải quyết. Anh đi theo cô tới tiệm giặt là dựng lên một màn kịch gặp gỡ lãng mạn cô nhanh chóng cắn câu. Họ trở thành bạn bè với nhau kể từ đó. Ngày hôm sau, Đắc chủ động mời Claire đi ăn tối, hai người trò chuyện rất ăn ý. Còn thuê một chiếc cano đi dạo biển, trò chuyện thân mật như một cặp tình nhân. Trên đường anh đưa cô về nhà, Claire nói với anh, gần đây hay có những tên lưu manh ném chai rượu vào tôi. Hôm nay có anh đi cùng tôi rất vui. Anh giận dữ đùng đùng về nhà nói chuyện với James, giúp tôi đánh một gã, đừng hỏi tôi gì cả, kể cả sau này. Khi nào chúng ta đi? hai người đeo mặt nạ, dùng búa phá cửa sông vào nhà. Vừa vào là liên tiếp giã tên kia. Nghe nói mày rất thích ném chai vào người khác, thế thì tao giữ lại cho mày một tay để ném. Rõ ràng rằng, anh đã phải lòng cô mất rồi. Chỉ vì một câu nói của cô mà ra tay đánh người, thật không may. Hôm nay Jem bắt gặp hai người. Nếu chuyện này lộ ra sẽ dẫn đến xung đột trong băng nhóm. Cô đi vệ sinh vừa lúc quay trở lại. Không khí trở nên thiếu tự nhiên, hai tên cướp và một con tin, giờ đây lại ngồi cùng nhau uống cà phê. Quả nhiên, sau khi họ về nhà cả hai bắt đầu cãi vã, cậu không nên yêu cô gái đó, rất nguy hiểm. Cô ấy không biết gì cả, không cần thiết phải trừ khử. Trận cãi vã còn chưa có hồi kết, họ liền nhận được nhiệm vụ mới. Mục tiêu lần này là xe tải vận chuyển tiền. Mặc áo chống đạn vào, nạp đầy đạn vào súng. Phi vụ cướp xe bắt đầu. Băng nhóm chuẩn bị cướp xe tải chở tiền. Họ đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, lái xe lao tới chỗ xe chở tiền, mang theo khẩu AK-47 gây nên một trận hỗn loạn một người đứng ngoài canh gác, một người bỏ tiền vào túi, nhưng xảy ra một sai lầm nhỏ. Cảnh sát khống chế được một người. Cả quá trình chỉ xảy ra trong một phút, nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Xe chạy đến đầu hẻm thì bị xe cảnh sát chặn lại, họ nhất quyết không chịu đầu hàng, thà chết trên đường. Xe cảnh sát ngày càng nhiều, bám sát phía sau xe băng cướp, Họ đến nơi đã sắp xếp từ trước, bỏ xe lại, lên xe của đồng bọn chờ sẵn. Một người dương súng bắn chết hết đồng bọn, cuối cùng tưới xăng xóa dấu vết. Thực tế, cảnh sát đã đã biết rõ đường đi nước bước của họ, chỉ là chưa thu thập đủ chứng cứ. Họ luôn đeo mặt nạ, luôn có bằng chứng ngoại phạm. Đây là một băng nhóm rất chuyên nghiệp. Trong lúc cảnh sát đang bế tắc, thì một manh mối quan trọng đến với họ. Claire từ chức giám đốc ngân hàng. Cảnh sát đến tìm cô nói chuyện, tiết lộ cho cô biết toàn bộ sự thật. Đắc chính là tên cướp ngân hàng, không biết tại sao cô lại từ chức, nhưng nếu cô cố tình che giấu bí mật, đến lúc đó cô sẽ bị bắt cùng Đắc. Khi Đắc gặp lại cô, tình hình đã trở nên rất tồi tệ. Cô không còn tin anh nữa, càng không tin vào tình yêu. Hóa ra anh tiếp cận tôi, chỉ để xác nhận xem mình có an toàn không. Lúc này cô không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Đắc buộc lòng lặng lẽ rời đi, cho cô thời gian bình tĩnh lại, tạo hóa thật chớ trêu. Có lẽ một tên cướp như anh không nên yêu con tin. james lại nhận một hợp đồng lớn khác, muốn cùng Đắc thực hiện phi vụ cuối cùng. Nhưng Đắc đã có quyết định của mình, có lẽ là vì bạn gái anh, anh muốn là một người tốt. Anh từ chối một cách nhẹ nhàng, Jem không dám tin. Đây là người bạn anh quen 30 năm, lần đầu tiên nói lời từ chối, tớ không muốn ngày ngày sống cuộc sống cướp bóc, rồi sẽ có ngày chúng ta phải chết trên đường. Bây giờ cậu giỏi rồi, nghĩ mình có bạn gái là trở nên tuyệt vời. Đủ rồi, dùng bộ não của cậu nghĩ một chút đi, tớ chán phải làm chuyện này lắm rồi. Bullshit. Go. Tình bạn tan vỡ, bạn gái cũng bỏ đi. Chớp mắt cuộc sống của anh mất đi ý nghĩa, chẳng lẽ rơi vào bế tắc tại đây? Đắc đã đưa ra một quyết định bất ngờ. Anh tìm gặp người đứng đầu tổ chức, đồng ý thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, cầm trên tay khẩu M416 xịn nhất, khoác lên bộ đồng phục cảnh sát giống thật nhất, chuẩn bị kế hoạch toàn diện nhất. Chúng ta cùng xem họ ăn trộm 3,5 triệu đô la bằng cách nào. Số 1 số 2 phụ trách xâm nhập vào nhà kho lấy tiền số 3 nấp dưới cống nước phụ trách cắt đứt hệ thống giám sát, Số 4 giả làm nhân viên bảo vệ chịu trách nhiệm lái xe cứu thương, từng nhiệm vụ một đều dựa vào bốn người hoàn thành. Đi qua mấy đường vòng phức tạp, cuối cùng cũng đến địa điểm gần kho chứa tiền nhất, lấy cưa máy ra cưa đứt cánh cửa sắt. Đồng thời khi đó, số 3 cũng tiến hành ngắt camera giám sát. Bọn họ cũng giả bộ thành cảnh sát 911 nhận được điện thoại, nói dối rằng có người đã báo cảnh sát rằng camera bị hỏng, nên họ mới đến kiểm tra tình huống. Thời điểm ra tay vô cùng liền mạch, nhân viên an ninh đều không cảnh giác. Mời các người xuất trình căn cước, có hiểu không? Chúng tôi muốn xác nhận xem các người có đúng là nhân viên ở đây không. Tất cả nằm xuống dưới đất cho tôi, nhanh lên. Nếu không làm theo thì ăn đạn. Thành công qua được cửa đầu tiên, ngay lập tức đến cửa kho bạc, đem toàn bộ địa chỉ, thông tin người nhà của nhân viên, đến cả chuyện nhà nuôi mấy con chó. Tất cả đều nói ra vô cùng chi tiết, bị đe dọa, nhân viên chỉ còn cách mở cửa. Tất cả tiền trong nhà kho đều được xếp ngay ngắn trên bàn. Mau mau lấy càng nhiều càng tốt. jem và Đắc diễn xong vai cảnh sát, bọn họ hiên ngang bước ra ngoài đường, ra hiệu cho số 4 mau tới tiếp ứng, bắt đầu chuyển tiền lên xe, mắt thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành đắc nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng âm ĩ lập tức chạy đi kiểm tra hóa ra cảnh sát sớm đã nhận được tin báo chỉ không biết rằng bọn họ sớm đã ra tay đáng ra bọn họ vẫn còn cơ hội âm thầm lẻn đi nhưng gã dêm chết tiệt này đã bắn một phát súng chí mạng giao tranh ngay lập tức nổ ra hàng trăm cảnh sát chạy tới bao vây coi như nhóm đắc bách phát bách chúng cũng không có nhiều đạn đến mức có thể chống đỡ rời đi Slen là người ngã xuống đầu tiên ngay lập tức một quả lựu đạn bay tới. Nổ to đến mức não cũng muốn văng ra ngoài, tay bắn tỉa ngắm chuẩn thời cơ bắn thêm một phát. Số 3 ngã xuống đất, bây giờ chỉ còn sót lại hai tên cướp, họ đang vội vã tìm cách thoát thân. Chợt nhớ ra vẫn còn hai bộ quân phục cảnh sát, hiện trường có nhiều cảnh sát như vậy, chắn chắn không thể nhận ra nhau hết. Bọn họ có thể nhân cơ hội trà trộn vào đám đông rời đi. Quả nhiên, rất đông cảnh sát bước vào bên trong, nhưng không hề nhận ra đã có người trà trộn vào. Đội trưởng cảnh sát nhạy bén phát hiện ra lỗ hổng. Một vụ cướp như vậy không thể chỉ có hai người. Quả nhiên đã phát hiện điều bất thường bên đường. Một cảnh sát vác túi lớn màu đen đi ngược lại những người khác. Anh liền bám sát theo sau, đột nhiên hô to tên của cảnh sát. Hô quất. Tiếng súng lập tức thu hút rất nhiều cảnh sát chạy tới. Jem lúc này lâm vào đường cùng. Mồm Jem liên tục lẩm bẩm, anh thà chịu chết, chứ không bao giờ chịu đầu hàng. Cuối cùng chỉ còn lại Đắc, anh hoang mang không biết bước tiếp theo là gì. Cảnh sát đã bao vây nhà của Claire, điện thoại của cô cũng bị canh phòng nghiêm ngặt, đúng như dự đoán, Đắc không gọi điện. Anh đang ở căn hộ đối diện nhà Claire, qua ống nhòm theo dõi nhất cử nhất động của cô. Claire làm theo hướng dẫn của cảnh sát, gọi điện lừa Đắc qua gặp cô. Không ngờ người con gái anh yêu nhất cũng trở thành người phản bội anh. Đợi đã, Đắc. Em muốn anh đến, em thực sự muốn gặp anh, giống như những ngày nắng ấm áp. Sunny days. Hóa ra cô đã truyền tải thông điệp bằng mật mã. Trước đây họ từng nói chuyện với nhau. Em trai cô mắc bệnh ung thư và chết trong một buổi chiều nắng ấm. Chỉ cần nhắc đến thời tiết nắng ấm, cô lập tức liên tưởng đến cái chết. Nhờ đó, Đắc không đến nhà cô nữa. Anh đến khu vườn mà cô yêu thích, đào một cái hố và chôn một túi đồ. Xong việc, anh lên một chuyến tàu, đến một nơi thật xa, cô quay lại cuộc sống như trước, ngồi giữa vườn cây, trồng hoa cắt cỏ. Claire, hãy nhận lấy thứ này, em làm mọi việc tốt hơn anh. Khi em đọc bức thư này, anh đã đi xa rồi, lần đầu tiên trong đời không có kế hoạch gì. Anh sẽ rời khỏi thành phố này,